chưa anh ạ giờ mới đi Ah. 5 mẹ chuông đây chúng lại chui lên làm gì cho mệt sợ cái đéo nó là số đây ấy à, ấy à. đúng rồi đúng rồi nên nên nào cái này trồi này không đá đá bên đấy làm gì quên mùi ốc mùi ăn kích à rút Ây chà Đi cứu nạn kìa Có cái loại trẻ trâu này mẹ này rồi trượt chân chiếc cụ rồi à. đúng rồi I know.